quay Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, gửi đến quý các bạn động cơ Honda Thái Lan uh, GX120 Đây là động cơ động cơ Honda Thái Lan GX120 Ở bên này nó là cái số series của máy đây ô là màu sắc màu sắc là màu đỏ máy ờ, sử dụng hệ thống bằng ờ, dây giật sử dụng nhiên liệu bằng xăng đây bên này là cái ờ, tem của sản phẩm này Honda Click 120 này ga của nó đây ở ừ, đây là có le gió cũng như là cái khóa xăng của máy Đấy. ở bên này là cái bình xăng bình xăng của nó ở đây Đấy rất là chất lượng độ hoàn thiện rất là cao ở ờ, cái phần bên này thì nó sẽ ra có phần ghi ờ, mã vạch ghi, ghi ờ, số số máy của động cơ đây quý bạn mua hàng có thể kiểm tra được cái động cơ này thì sẽ chung với cái số seri ở trên phiếu bảo hành ở đây GCBNT 1394039 đây bảo hành cho quý các bạn 24 tháng Honda chính hãng đây quý các bạn có thể nhìn này cái ờ, số series ở trên này đấy nó sẽ trùng với cái số series trên phiếu bảo hành các bạn à, nhìn cái bình xăng của nó ở đây cái nắp xăng của nó rất là dày dặn này à, rất là chắc chắn cầm rất là đầm tay cái này là cái ờ, chỗ lọc rác Đấy, bình xăng bên này nó là ống xả ở bên này à, đây nhiên liệu à, được dùng động cơ xăng này OHV rất là tiết kiệm xăng hàng Honda thì hãng Honda thì à, lúc nào cũng là luôn mang độ bền từ xe máy cho đến các động cơ máy cắt cỏ thì Honda vẫn là luôn là được ưa chuộng ở Việt Nam rất là nhiều ở bên này đây là cái phần buri của máy đây bộ ri của máy đây là phần điện này còn đây là bộ ri của máy chúng ta có thể ờ, rút ra để kiểm tra ở bên này bộ ri thì nó sử dụng ờ, bộ ri ờ, ngk đây các bạn có thể nhìn thấy chữ g chữ k đây có chữ n nó bị che khuất ở bên trong sử dụng buri ngk một hãng rất là nổi tiếng về phần sản xuất buri của nhật bản còn ở đây là cái phần trục cốt của động cơ đầu ra của động cơ nó sẽ nằm ở đây đây trục cốt của nó thường thường nó là trục cốt 19 1,9 cm nó sẽ nằm ở đây đây ở các ờ, con ốc các thứ thì nó sẽ được ờ, sơn để chống là tháo lắp này đây là sẽ là cái phần đổ nhất máy là cái phần hai bên như thế này chúng ta có thể đổ bên nào cũng được lúc uh, quý của các bạn đổ nhớt thì chúng ta lưu ý là máy để thăng bằng này và nhớt nó đến từ mực ừ, ngang ngang ở cái miệng này là được chúng ta không nên đổ quá đầy cũng như không nên đổ ít quá thì sẽ là không ờ, đảm bảo được độ bền cho máy có một lưu ý nhỏ nữa là quý các bạn ờ, khi mua động cơ về thì chúng ta không cần sử dụng ờ, không cần đổ đô đa như xe máy đâu chúng ta chỉ ờ, mua về chúng ta lắp lên và chúng ta sử dụng độ xăng đổ nhất là chúng ta sử dụng thôi vì khi các bạn nổ roda thì cái ờ, vòng tua của nó không đủ quay thì nó sẽ không đủ quạt nhất lên để ờ, bôi trơn động cơ là nó sẽ làm hỏng động cơ nhanh hơn còn phụ kiện đây là phụ kiện kèm theo máy có túi phụ kiện này đầy đủ cờ lê này cũng như là chồng để tháo mở máy này một quyển sách hướng dẫn sử dụng Cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng à, tiếng Anh Có cả tiếng Anh, tiếng Thái Đấy có bài thứ tiếng và không có tiếng Việt à, Phiếu bảo hành Phiếu bảo hành chính hãng của Honda Bảo hành à, động cơ 24 tháng Bảo hành 2 năm, thời gian rất là dài Và còn một uh, quyền hướng dẫn sử dụng của Honda Product Việt Nam công ty Honda Việt Nam đây nó có một từ hướng dẫn sử dụng ở đây bằng tiếng Việt và tiếng ờ, Anh đấy máy này thì ờ, có thể ờ, sử dụng để lắp cho máy sới cày bừa mini hoặc là để sử dụng cho máy bơm nước máy tuốt lúa hoặc là sử dụng động cơ cho máy máy thái chuối máy thái thuốc đấy ở những nơi mà không có điện hoặc là chạy tàu thuyền nhỏ thì là vẫn sử dụng được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 hãng cảm ơn ờ, quý các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem các video mới nhất xin ờ, cảm ơn ờ, quý vị và các bạn